Xin chào các bạn Hôm nay thầy lại đến với các bạn ở bộ môn hóa học lớp 8 Hôm trước thầy đã hướng dẫn các bạn cách làm bài tập tính theo phương trình hóa học ở dạng 4 trong phần môn tính toán hóa học và đã hướng dẫn các bạn làm được một bài đúng nha chắc là bài tập về nhà các bạn đã làm rồi đúng không và các bạn đã làm chắc là làm đúng thôi đúng nha bởi vì thực sự bài một rất dễ gần tương tự với cái bài thầy đã hướng dẫn các bạn làm Hôm nay thầy tiếp tục hướng các bạn cách làm các dạng bài tập về tính theo phương trình học nó thuần thục. Cái phần này là rất quan trọng. Các bạn cần phải học thuần thục nó bởi vì cái dạng bài tập này cái cách làm dạng bài tập này nó theo các bạn suốt cuộc đời học khoa học các bạn. Này, Cả cuộc đời học khoa học của các bạn thì nó phải theo suốt. Thứ nhất là về công thức khoa học nó theo suốt. Thứ hai là phương trình hóa học này, Đấy. mon này, tính toán hóa học này và đặc biệt là dạng bài tập phương trình tính theo hình học này thì nó xuyên suốt theo các bạn hết cuộc đời học khoa học do đó để học tốt môn học sau này thì bạn nên học bắt đầu từ bây giờ học thật sâu khi có những thức sâu rồi rộng rồi thì các bạn sẽ sau này các bạn học sẽ dễ dàng hơn Đấy, bạn như vậy và để được ờ, thầy thầy sẽ đồng hành cùng các bạn và để các bạn nhận những video mới nhất của thầy các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới nhất nhớ rằng trong quá trình học hóa các bạn lưu ý một điều đó là phải học tuần tự từ đầu đến cuối do đó các bạn hãy học từ video thứ nhất cho đến video hiện tại nhớ rằng thầy đã giới thiệu cho các bạn môn hóa học đó là môn hóa học của chúng ta nó kiến thức liền mạch xuyên suốt từ lớp 8 đến 9 lớp 10 lớp 11 lớp 12 nó không phải là là là là cái, học ở các mảng lĩnh vực khác nhau được mà bài tập nó xuyên suốt xuyên suốt tức là ta phải học học tám tốt ta mới học được khóa học chín hay nó khác khác như vậy tức là lớp dưới mà ta học tốt ta không có con đường bài lại đấy nhưng môn vật lý thì nó khác một chút nhưng vật lý ví dụ tôi không học tốt phần điện thì tôi học tốt phần nhiệt tôi không học tốt phần nhiệt tôi học tốt ở phần cơ tôi học tốt ở phần cơ tôi học tốt ở phần nào các à, bạn nhà khoa học nhưng ở vật ở hóa học thì không các bạn hóa học là vận dụng toàn bộ đấy cái bạn nào thầy đã nói rồi bạn nào là học môn hình học đấy mà tốt thì các bạn thấy là môn hình học nó môn hóa học nó như vậy nó xuyên suốt như thế đấy. mong là các bạn sẽ học tập thật tốt môn hóa bây giờ thầy hướng dẫn các bạn cách làm bài tập này tiếp theo hôm trước thì bài chúng ta chỉ gồm đó là một sản phẩm tạo thành là hai à, là chất tạo thành là chất phản ứng là hai sản phẩm tạo thành thì là một thì hôm nay thầy sẽ cho sản phẩm hợp thành là hai chất Đấy. và chất tăng phản ứng cũng là hai cụ thể như vậy thì cụ thể ở bài này đó là như thế nào các bạn nhỉ là hòa tan hoàn toàn 5 vật tự gam nhung bằng dung dịch HCl axit caloric thể viết ngay công thức các bạn thì các bạn biết cho nó dễ à thu được à, thu được dung dịch nhôm của clorua là AlCl3 và Vnit đây là Vnit các bạn nhé VHI Hero ở đây các bạn là điểm đến từ chuẩn à như vậy viết câu A cầu viết sự hiểu hỏng cái này dễ rồi câu B cầu tính V V là tính thế này các bạn Đấy. và câu C là tính khối lượng HC là phần dừng thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách làm tương tự như dương thứ nhất là các bạn phải lập phương trình hóa học phương trình hóa học thì các bạn sẽ lập ba bước ra ngoài nhá và viết vào đây thành một bước cho nên ta sẽ được là al cộng hcl để tạo cái alcl3 cộng h2 các bạn cân bằng đây ta lo là tại sao lại ký hiệu để lỡ may nó có phương trình hai thì ta sẽ phân biệt nó một cái hai đấy thế bây giờ tương tự như vậy ở câu b là sẽ tính như thế là ta muốn tính được cái thể tích của có điều kiện tiêu chuẩn thì ở đây chúng ta phải tính được số mol của hero mà muốn tính được số mol của hero thì đúng chúng ta phải là các bạn nhỉ à phải dựa vào phương trình này tính theo tỷ lệ số nhôm nhung đúng không nhôm thì bây giờ người ta cho biết là 5,4 gram rồi. bây giờ ta sẽ tính số mol nhôm. à, từ đó ta sẽ tính như sau theo đề ta có theo đề ta có thì số mol nhôm của ta sẽ bằng khối lượng nó là 5,4 chia khối lượng mol nhôm là 2,7 mà nó bằng 0,2 mol thực tế là Đấy. bây giờ ta sẽ tính số mol gì các bạn nhỉ số mol hydro thông qua số mol nhung dựa vào phương trình Đấy. thì ta được xét tỷ lệ để mà ta có theo phản ứng một phản ứng một đây thì tỷ lệ số mol hydro trên tỷ lệ số mol nhôm sẽ bằng mấy trên mấy thế thì ở đây thầy trước thầy đã hướng dẫn các bạn rồi đúng không tỷ lệ số mol này sẽ bằng hệ số đứng trước nó nên nó là sẽ bằng 3 trên mấy các bạn này 3 trên 2 khi được kết quả bằng 3 trên 2 rồi thì ta suy ra được suy ra được số mol của hydro của ta sẽ bằng 3 phần 2 số mol nhôm và từ đây suy ra ngay được số mol của hydro Xong 3 phần 2 nhân 0,2 Vô 1,2 đấy Và ở đây nó sẽ bằng 0,31 Khi được như thế này thì ta suy ra ngay được thể tích của nó các bạn Là V của H2 sẽ bằng 0,3 nhân với 2 2,4 bằng còn bấm máy tính thì thu kết quả bằng 6,72 lít các bạn hiểu như vậy thì đó là cái nội dung ở câu B rất dễ dàng các bạn hiểu rõ cái chưa à, nhớ rằng là khi ta xét tỷ lệ này thì các bạn luôn luôn nhớ là luôn luôn viết cái chưa biết ở trên và cái biết rồi ở dưới thực chất đó là viết trên viết dưới đối với những bạn học mà thật giỏi thì viết trên dưới nó không quan trọng đấy nhưng mà những bạn học đang còn chưa thật tốt mà dễ bị nhầm lẫn thì các bạn nên viết cái chưa biết ở trên cái biết rồi ở dưới để ít tránh bị nhầm lẫn và sai sót thôi Đấy. vì những bạn đó thì cái biến đổi nó chưa thực thạo đối với những bạn mà là còn học đang còn hơi lú một tí Đấy. thế thì các bạn sẽ cố gắng dần dần sẽ tốt lên ở câu b đối câu b của ta thì yêu cầu tính cái gì các bạn nhỉ à tính khối lượng của hcl cần dùng vậy muốn tính được khối lượng của HCl thì ta phải tính được số mol của HCl đúng không và muốn tính được số mol của HCl thì ở đây ta sẽ dựa vào phương trình là tính theo số mol nhôm đó ta có theo phản ứng 1 khi tỷ lệ số mol của HCl trên số mol nhôm bằng mấy trên mấy các bạn nhỉ à ở đây của ta nó sẽ bằng là bằng mấy này bằng 6 trên 2 à, cái chưa biết phải đun biết lên trên cái biết rồi thì xuống dưới và từ đây thì suy ra được là số mol của HCl ta sẽ bằng 6 phần 2 số mol nhôm và 3 lần số mol nhôm Đấy. 6 phần 2 là 3 gấp 3 lần lên từ đó thì đây ta suy ra được là như đây số mol của HCl ta sẽ bằng 0,2 số mol nông bằng hai đây Đấy nhá và bằng 0,6 mol khi sắp tới này bằng 0,6 mol là thì dễ rồi đúng không bạn nhỉ thì bây giờ ta tính khối lượng của nó bằng cách suy ra được này khối lượng của HCl sẽ bằng 0,6 nhân với khối lượng của gì đấy các bạn khối lượng mol của HCl khối lượng của HCl là hero là một clo là 35,5 cộng là bạn nhân các bạn bấm máy tính nhân là kết quả đúng nhỉ chúng ta nhân là 6 nhân 5 30 không nhớ 3 66 36 0 nhân 3 là 39 9 nhân 3 và 63 18 2 11 19 cái như vậy và như vậy là thầy đã hướng dẫn sắp các bạn làm xong bài tính theo phương trình học Đấy. những bạn học chưa rồi thì các bạn tua lại video để các bạn xem bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm bài số 2 số 2 Và đây là bài tập 3 Chúng ta sẽ cùng làm Thầy hướng dẫn các bạn cách làm vì nó tương tự bài 2 thế ra nó tương tự bài hàn thì các bạn làm để nó dễ đúng không thì các bạn tự thực hiện làm tự thực hiện làm thầy sẽ hướng dẫn sau một chút đúng nhỉ chắc chắn là đến phương bây giờ các bạn đã biết được phương trình như thế rồi phương trình như thế rồi tương tự thôi chỉ thay sắt bằng nhôm còn mọi câu hỏi là tương tự như thế đấy để các bạn hiểu rõ cái bản chất của vấn đề hơn để tự làm các bạn sẽ làm thạo hơn thôi đúng nhỉ câu A chúng ta đó là phương trình hóa học à, bạn nào cho các bạn viết xong rồi đúng không phải viết nhá là Fe cộng HCl tạo thành FeCl3 cộng H2 cân bằng đây của chúng ta đây là cũng là hai đây ba và đây là sáu đây 2 đúng chưa các bạn các bạn học hàng thế không không biết thầy biết đúng chưa các bạn ấy đúng chưa à hình như là không giống với các bạn viết đúng không à đúng rồi không giống rồi đúng không à đúng rồi đề bài ở đây là nào đây là f e s l ở đây thầy biết là f e s l à vậy đây là thầy nhầm đúng nhỉ thầy nhầm thì biết chưa đúng rồi thì các bạn đã biết đúng đúng không các bạn biết là các bạn sẽ biết CL 2 đúng không à đúng rồi đây là thầy nhầm xin lỗi bây giờ thầy sửa cái bài này đây phải là FECL 2 đấy những bạn nào mà cũng nhầm đúng thầy ấy, thì các bạn sửa lại đi nhá những bạn nào mình nhầm đúng thầy sửa lại đi các bạn đã biết là FECL không thì nếu như vậy là cũng bị sai rồi các bạn sửa lại sau khi sửa lại xong thì bây giờ ta sẽ còn cần bằng Đấy, nó vâng, vâng, như thế thì ở đây của chúng ta cân bằng thì là hai đây hai, hai dễ đúng không bạn nhỉ à rồi sau khi đây rồi các bạn tính số mol sắt tương tự như vậy đúng không vậy là có theo theo gì đây? theo đề thì số mol sắt của chúng ta sẽ bằng a à 16,8 chia cho sắt sắt là mấy các bạn nhỉ 164 à à không phải bằng mấy không phải sáu tư tám mươi à? à cũng không mà là mấy đấy các bạn nhỉ à là bằng năm sáu đấy các bạn nhớ chú ý như vậy đúng không thế thì bằng năm sáu mười sáu tám chia cho năm sáu bạn nó bấm máy tính bấm nhanh như thầy sao nào à, thầy bấm máy tính hình như hình như nó bằng à không phẩy ba một à, đúng chưa cái này là được giảm rồi còn máy tính là được giảm rồi đúng không đấy thế thì bây giờ tương tự như vậy ta sẽ theo phương trình người ta tính số mòn của gì rồi. do đây có một phương trình như thầy cũng cần phải ký hiệu được cũng được nên ta có theo phản ứng thì ta sẽ có điều gì đấy các bạn à điều chúng ta đó là số mol của gì đấy à số mol của hydro trên số mol của sắt các bạn tính thì cái này cái này cũng bằng hệ số của nó là 1 trên 1 đấy các bạn nào làm hai trên một không à, đây hệ số đây là một đây là một hiển nhiên là nó là một cho đúng các bạn nhỉ và từ đây ta suy ra được là số mol của hydro ta sẽ bằng số mol Fe bằng 0,3 mol khi bằng 0,3 suy ra ngay được thể tích của nó ở điều kiện tiêu chuẩn sẽ bằng 0,3 nhân F22 6,72 lít <laughs> đơn giản lắm các bạn nhỉ à rất dễ đúng không ừ, đúng không à, các bạn chú ý như vậy câu b câu b thì yêu cầu tính khối lượng của hcl hcl tương tự như câu câu c của ví trước đúng nhỉ thì ta cũng có theo phương trình hóa học thì tỷ lệ số mol của HCl ở trên số mol gì đấy Fe đã bằng đấy đấy à đúng rồi cũng bằng à cái này bằng hai trên một nên từ đây ta suy ra được số mol của HCl ta bằng hai lần số mol à. và khi nó bằng hai lần thì ta suy ra được ngay số mol của HCl sẽ bằng 2 nhân 0,3 bằng bằng 0,7 6 à, khi nó bằng 0,6 mol rồi thì ta được gì đấy à, suy ra ngay được khối lượng của HCl sẽ bằng 0,6 nhân với 36,5 có bằng hình như nó bằng cái bài đúng này nhé các bạn nhé à, thầy ra vô tình nhưng số liệu nó lại bằng 21,9 cả à, các bạn hiểu bài chưa nha này hiểu rồi đúng không à các bạn hiểu rồi bây giờ thầy sẽ chuẩn bị cái bài tập về nhà cho các bạn bài tập về nhà cho các bạn nếu bạn nào mà chưa hiểu thì các bạn chú ý tua video lại để các bạn xem nhá và đây là bài tập về nhà thầy chuẩn bị cho các bạn các bạn chú ý nhớ về nhà làm bài tập đầy đủ được chưa à và nếu như mà không may bị nhầm thì các bạn có thể hỏi thầy thông qua zalo facebook các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới nhất của thầy thầy sẽ đồng hành cùng với bạn trong quá trình học tập à, xin chúc các bạn sẽ học tập thật tốt môn hóa học xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo